Alo. Vâng, Huyền Trang xin kính chào tất cả quý anh chị à, cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả mọi người chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Trang 01 ạ. À, kênh Huyền Trang 01 thì à, xây dựng một cái kênh à, chuyên dự đoán kết quả sổ số miền Nam cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày ạ. Mục đích lớn nhất của Huyền Trang đó là xây dựng à, những cái cơ sở cho quý anh chị để chúng ta tham khảo và dự đoán sổ số miền Nam hàng ngày. Cho nên à, tất cả mọi con số của Huyền Trang dự đoán thì à, luôn chúc quý anh chị chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ gặp khá được nhiều thành công ạ và Huyền Trang xây dựng kênh thì là hoàn toàn là miễn phí cho quý anh chị và trước mắt quý anh chị đây chính là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang 01 ạ thì Huyền Trang có sản xuất được một số video rồi quý anh chị ạ À, được 10 video rồi ạ thì à, mọi người à, đi qua thì để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương ạ cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé tất cả quý anh chị yêu mến kênh của Huyền Trang thì Hãy nhớ rằng đó là xem video thì hãy để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn vào đăng ký kênh ạ. Và sau đó ấn vào biểu tượng chuông để được à, cập nhật những cái video sớm nhất của Huyền Trang phát hành cho quý anh chị hàng ngày để chúng ta tham khảo đúng không ạ? Và tất cả mọi con số uh, Huyền Trang dự đoán với cái tâm huyết của Huyền Trang cũng như xây dựng lên một cái kênh để cho quý anh chị để chúng ta tham khảo chúng ta nhìn nhận uh, kết quả sổ số, số hàng ngày đúng không quý anh chị ạ? và quý anh chị có những cái góp ý những cái lời bình luận nào thì quý anh chị cứ việc bình luận vào cho Huyền Trang quý anh chị nhé Huyền Trang sẽ luôn luôn là nhịp cầu nối yêu thương cho tất cả quý anh chị để chúng ta dựa vào đấy chúng ta chơi số um, chơi uh, lô tô của miền Nam cũng như chơi các uh, lô tô của nhà nước phát hành đúng không ạ và không phải mất thời gian nhiều của quý anh chị bác thì à, chúng ta đến với kết quả mở thưởng của ngày thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Đầu tiên ở chúng ta ngày hôm nay thì có bốn đài à xin quý anh chị đó là có ba đài đó là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng ạ. Ở đài Đồng Nai thì chúng ta có lô đầu là con số 83 và đuôi là con số 45 ạ. Tiếp theo tới đài Cần Thơ chúng ta có đầu là con số 14 và đuôi là con số 02 đúng không ạ? Và đài Sóc Trăng thì chúng ta có đầu là con số 11 và đuôi là con số 17 ạ. Và điểm qua các đầu lô tô thì quý anh chị có thể thấy đài Đồng Nai thì chúng ta đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu nào bị câm. Tiếp theo tới đài Cần Thơ thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì có đầu số 3 và đầu số 6 đã bị câm quý anh chị ạ. Số 3 và số 6 đã bị câm ạ. Và ở đài Sóc tăng thì đầu số 6 đã bị câm. Như vậy thì kết quả đã ra rồi, số số đã về thì có quý chị nào trúng được lô tô đầu đuôi ngày hôm nay trúng được sờ vé số thì Huyền Trang xin gửi lời chúc mừng đến quý chị quý chị nhé thì à, quý chị nào mà có chật thì Huyền Trang cũng xin gửi lời chia buồn à, đến tất cả mọi người ạ mọi người hãy cố gắng lên và chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu cố gắng và chúng ta sẽ luôn luôn giành chiến thắng và chúng ta sẽ ăn được số uh, lô tô cũng như ăn được cả sổ số, quý chị nhé chúc cho quý chị chúng ta gặp nhiều may mắn thành công ạ và sau đây đến với bản kết quả của chúng ta mở thưởng thì Huyền Trang sẽ đến với phần phân tích và chất số của Huyền Trang cho quý anh chị được biết đúng không ạ? Công khai cho quý anh chị thì như ngày hôm qua thì à, Huyền Trang có đây ạ, Huyền Trang có chốt cho quý anh chị tham khảo ở ở trên kênh đúng không ạ? Thì Huyền Trang sẽ đối chiếu uh, công khai cho quý anh chị để chúng ta được biết quý anh chị nhé tất cả mọi con số thì mình trang chốt thì quý anh chị cũng đã biết rồi ở trên kênh thì hoàn toàn là là mình so sánh trực tiếp luôn quý anh chị không phải nói này nói kia được ạ đúng không ạ đầu tiên ở đây chúng ta có ba đài đồng nai cần thơ và sóc trăng đúng không ạ thì à, cần thơ đồng nai và sóc trăng đồng nai cần thơ sóc trăng thì ở đây là quý anh chị có thể đồng nai miền trang có bao đô cho quý anh chị là bảy tám bảy chín đúng không ạ nhìn trên bảng kết quả của chúng ta bảy tám và bảy chín rất tiếc ở đây là đài đồng nai của chúng ta chỉ có còn 71 thôi quý anh chị ạ như vậy thì đài đồng nai của chúng ta đã không không gặt hái được thành công rồi quý anh chị ạ tiếp theo chúng ta đến đài cần thơ đúng không ạ ở đài cần thơ thì huyền trang có chốt cho quý anh chị đó là 53 và 09 53 và 09 đúng không ạ thì chúng ta cùng lần lượt quý anh chị nhé 53 và 09 rất tiếc quý chị ở đây có 50 ạ 53 và 09 thì cũng không có luôn quý chị ạ 53 và 09 thì cũng không có rồi rất tiếc quý chị ạ và tới Sóc Trăng thì à, hy vọng rằng chúng ta sẽ gặt hái được thành công quý anh chị nhé. Ở Sóc Trăng thì Huyền Trang có bao lô cho quý anh chị đó là con 24 và 08 đúng không ạ? 24 và 08 ạ. Như vậy thì nhìn vào cái kết quả của chúng ta thì quý anh chị có thể thấy ở đài sóc tăng chúng ta đã gặt hái được con không lô 08 quý anh chị nhé như vậy thì Huyền Trang cũng xin chúc mừng tất cả quý anh chị à, ngày hôm nay à, ngoài đài Đồng Nai và đài Cần Thơ ra thì quý anh chị nào có theo ở đài Sóc Trăng ở trên kênh của Huyền Trang thì chúng ta đã gặt hái được con lô 08 quý anh chị nhé còn đối với đầu đuôi cho ba đài đó là 95, 65 và 80 đúng không ạ 95, 65 và 80 95 thì rất tiếc ở đây có 45 quý anh chị nó chỉ xuất hiện còn 45 80 thì ở đây là có 83 quý anh chị cũng khá là tiếc đúng không ạ 95 này chúng ta lại bị bóng quý anh chị ạ 95 là bóng 4 là bóng 9 à, đúng không ạ là bóng lộn thì là 95 rồi rất tiếc đây chúng ta có 80 thì ở đây có 83 thì cũng khá là tiếc quý anh chị ạ. Như vậy thì ngày hôm nay duy nhất chúng ta chỉ thái được ở đài Sóc Trăng là con lô 08 rồi quý anh chị nhé tất cả mọi cái dự đoán của Huyền Trang thì là chỉ là mang tính chất tham khảo cho quý anh chị để chúng ta chơi hàng ngày quý anh chị nhé thì quý anh chị có theo hay không là tùy sở thích sở à, theo cái ờ, phán đoán cũng như cái sở thích của quý anh chị đúng không ạ hợp tình hợp lý à, trùng cầu trùng đường số trùng cái đường sở thích của quý anh chị con số đấy thì quý anh chị theo còn không thích thì quý anh chị xem kênh cho vui quý anh chị nhé à, không sao cả đúng đúng quý anh chị ạ thì mọi người yêu mến kênh của Huyền Trang thì hãy nhớ rằng để lại cho Huyền Trang một nút like yêu thương đúng không ạ và đăng ký kênh ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang đưa ra những con dự đoán những con số cho quý anh chị tham khảo quý anh chị nhé và kênh của Huyền Trang thì một thời gian qua cũng ăn được khá là nhiều đúng không quý anh chị à, ăn gặt hái được cái nhà thành công lô tô cũng như là đầu đuôi cũng khá là nhiều quý anh chị ạ ngày hôm nay chúng ta duy nhất chỉ ăn được à, một lô 08 ở đà Sóc Trăng quý anh chị ạ thì Huyền Trang sẽ à, Sổ số đã ra được một lát rồi thì Huyền Trang có nghiên cứu và tìm ra cái đường cầu thì Huyền Trang thấy có một số con số cũng khá là hay cho ngày mai. Thì uh, liệu ngày mai nó có về hay không đấy là cái uh, dựa vào sự may mắn của chúng ta nữa quý chị nhé. Thì quý chị yêu mến kênh Huyền Trang thì hãy nhớ để cho em Trang một nút like yêu thương đúng không ạ? Và đăng ký kênh để ủng hộ em Trang để em Trang có động lực tốt nhất để em Trang chốt và đưa ra những cái dự đoán cho quý chị để chúng ta tham khảo hàng ngày. Và em Trang làm số thì hoàn toàn miễn phí, không có thu bất kỳ phí hoàn nào của quý anh chị cả. Cho nên quý anh chị đó là chẳng mất gì cả, đúng không ạ? Trang vừa Trang vừa học hỏi vừa để lại cho em Trang một like yêu thương cũng như để lại những cái những lời bình luận nhận xét cho em Trang để em Trang cố gắng hoàn thiện hơn quý chị nhé. Và sau khi đã phân tích và nghiên cứu thì Huyền Trang đến phần chốt số công khai cho quý chị vào ngày mai đó là ngày thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? chúng ta cũng có ba đài đó là tây ninh an giang và bình thuận ạ ở đài tây ninh thì huyền trang sẽ chốt cho quý anh chị con lô đó là con năm xin lỗi quý anh chị ạ, con 56 ạ. 56 và con lô 92 ạ. Và ở đài An Giang thì ờ, Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị đó là con 07 ạ. Con lô 07 và con lô 79 ạ. Rồi tới là bình thuận thì Huyền Trang sẽ có con lô cho quý anh chị tham khảo đó là con 45 ạ. 45 và con bảy mươi sáu ạ. Rồi thì à, đầu đuôi cho ba đài thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị như sau ạ. 57 ạ. 80 ạ. 08 ạ. và con 32 ạ. Trên đây là những con số cho quý chị em tham khảo vào ngày mai ở chúng ta đúng không ạ? Ngày 22, à, 23 tháng 6 năm 2022 ạ. Thì à, Huyền Trang hy vọng là ngày mai chúng ta quý chị cũng như tất cả mọi người chúng ta sẽ gặt hái được thành công hơn ạ. Và chúng ta sẽ chiến thắng hàng ngày đúng không ạ? Thì à, video của Huyền Trang đấy là khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý chị vào ngày mai ạ. Chúc cho quý chị chúng ta luôn luôn có sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và chúng ta luôn luôn gặp nhiều may mắn, đắc tài đắc lộc ạ. Và quý chị yêu mến em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý anh chị nhé. Em Trang xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người quý anh chị ạ.